nhiên đấy nhiên dựng nó xây dựng các cái cơ quan hành chính của nhà nước lên đây trên này nó cao nó không bị trộm nhà